Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá cũng như là tiếng số kèo nhé. Thì anh em nhớ để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này để cho Tiến có thêm nhiều cái động lực ra thêm nhiều video mới. Đó cũng như là đưa lên những món kèo chuẩn hơn và phân tích kỹ càng hơn cho anh em ờ, để anh em kiếm cơm gạo để gỡ gạt trong những cái trận thua tha mà anh em đã trải qua nhé đấy thì quay lại với cái video này Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em một cái trận đấu khá là sớm vào ngày 2 tháng 4 đó chính là trận đấu giữa Bologna với Udinese thì cái trận đấu này được diễn vào lúc 5 ờ, giờ 30 chiều nha anh em đó trận đấu khá là sớm luôn thì trước khi mà nói về trận đấu này anh em hãy cùng Tiến xem qua cái tỷ lệ kèo chứ nhá trước tiên anh em cứ xem cái tỷ lệ kèo thì uh, Tiến sẽ phân tích và nhận định kỹ càng hơn đó và đưa ra chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư ok thì uh, hiện tại đó trên trang đã có rất nhiều mã kèo nha anh em đây thì tiến sẽ lựa chọn cho anh em đó chính là trận đấu với bologna udinese diễn ra lúc 5 giờ 30 chiều này ngày 2 à, tháng 4 là ngày hôm nay nha anh em đấy thì hiện tại nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo rất là nhiều như là mã kèo Bologna chủ nhà chấp đổi khách với mức chấp là 0.25 cùng với 0.5 bên cạnh đó còn có mã kèo đồng này cũng như có mã kèo chấp nửa một trước Udinese luôn đó còn về mã kèo tài xỉu là 2.25 hay hòa 2.5 và 2.75 cũng như là là mã kèo gốc thì cũng có mã kèo là tài gốc uh, tài xỉu tài xỉu gốc cả chặn là 9.5 nha anh em và tài xỉu gốc ở hiệp 1 là 4.5 và Bologna cũng là đội chủ nhà cũng sẽ chấp góc uh, ờ, đội khách ở trận đấu này với mức chấp là một hòa cả chặn và chấp nửa nửa trái góc ở hiệp 1 thì với những cái mã kèo hiện tại thì trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này nhé đây anh em hiện tại thì uh, cái kèo cái kèo chấp này uh, à, chỉ là 0.25 thôi và cái sơ đồ cái sân cũng như là cái ờ, cái phong độ cũng như cái bảng xếp hạng của hai đội khá là ngang nhau nha anh em và trước khi à, à, trước tiên anh em hãy đến với cái sơ đồ cái sân thì đây chỉ là cái sơ đồ ga sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em chủ yếu là để tham khảo thôi không có gì chuẩn xác ở cái sơ đồ này hết nha anh em nhớ nhá thì tiến chỉ nói sơ qua thôi Bologna chủ nhà ra sân với sơ đồ 4231 tiếng tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Musabago đó còn về sơ đồ 35 33511 là sơ đồ của đội khách Udinese à, cái tiền đạo cấm cao nhất của Udinese đó chính là Beto tiền đạo mang áo số 9 và cái tiền vệ hậu công đó chính là Roberto Bejeta đó thì anh em không cần quan tâm quá nhiều về cái sơ đồ dự kiến này đâu nhé sẽ không có gì chính xác ở trận đấu này à, vào, vào cái sơ đồ này đâu đó thì hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai đội nha à, trước tiên là đội chủ nhà Bologna Bologna thì nó ra sân với cái sơ đồ nó xin lỗi em Bologna thì hiện tại nó có được 37 điểm sau 27 vòng đấu với 10 thắng 7 hòa và 10 thất bại ghi được 33 bàn thắng để thủng lưới 36 bàn còn Udinese đội khách có 38 điểm hơn Bologna một điểm cũng thi đấu được sau 27 vòng đấu và có được 9 thắng 11 hòa và phải nhận 7 thất bại đó bên cạnh đó thì Udinese ghi được 37 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn tính về cái hiệu số bàn thắng thua thì Juninho Eze vẫn đang nhỉnh hơn Bologna một ít hơn anh em nhỉnh hơn một tí thôi tầm 9 10 hai cái đội bóng này thôi đấy thì nhìn vào cái cái cái cái điểm số của hai đội hiện tại để cạnh tranh vào cái vị trí top 6 cũng như top 5 cũng sẽ rất là khó dành cho hai đội bóng này nha anh em nên chắc chắn là hai đội này mục tiêu cũng chỉ là nằm ở giữa bảng xếp hạng như hiện tại thôi đó và chắc chắn những trận đấu sắp tới cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với hai cái đội bóng này đúng không anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội nha à, trước tiên là chủ nhà Bologna có được 4 chiến thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì riêng ờ, về cái phong độ của Bologna cũng khá là ổn không đến nổi tệ nha anh em khi mà chỉ nhận 3 thất bại ở 10 trận thôi cái phong độ khá là tốt trong khi đó thì có tổng cộng Bologna cũng đã giữ sạch lưới được đến uh, uh, 3 trận nha anh em giữ sạch lưới được 3 trận ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó và ở hai trận gần đây thì Bologna đã có hai kết quả hòa một cái chặn hòa rất là đáng chú ý trước 00 trước Lazio đó một Lazio cũng đang rất là mạnh này và mới đây nhất là chặn hòa 22 trước trên sân nhà của cái thằng Salernitana đấy phong độ khá là ổn nha anh em còn về đội khách về đội khách uh, Udinese thì cũng không hề thua kém khi mà cũng chỉ có 3 thất bại mà thôi đó và cùng với đó là ba trận thắng và bốn trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường uh, à, thì anh em có thể thấy nè là ở bốn trận thi đấu gần nhất thì cái thằng Julineze này đã làm rất là tốt khi mà sau khi trải qua hai cái trận hòa 2-2 trước Bahia và 0-0 trước ờ, Atalanta ngay trên sân nhà Atalanta luôn thì cái thằng Udinese đã có liên tiếp hai cái trận thắng đó hai trận thắng mới đây 1-0 trước Empoli ngay trên sân khách này và gần đây nhất gần đây nhất thì uh, Udinese đã hủy diệt cái thằng AC Milan với tỷ số là 3-1 ngay trên sân nhà của mình đó phong độ khá là tốt của Udinese và anh em hãy xem thêm về cái thành tích sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé thì xét về phong độ như Tiến đã nói từ đầu về bảng xếp hạng về điểm số về phong độ tất cả hai đội đều khá là ngang cơ nhau đó và trên sân nhà trận đấu này Bologna sẽ được thi đấu trên sân nhà thì Tiến sẽ cho anh em xem về phong độ sân nhà của Bologna trước này đó Bologna trải qua 5 trận sân nhà gần, gần nhất với à, hai chiến thắng hai hòa và chỉ nhận một thất bại trước thằng Monza mà thôi đó thì à, anh em thấy trong ba cái năm cái trận đấu trên sân nhà gần nhất thì Bologna có đến 3 trận giữ sạch lưới, trong đó có hai trận thắng 2-0 trước Bayer cùng với 1-0 trước Inter Milan, một cái phong độ khá là tốt trên sân nhà cho Bologna nha anh em. Còn về đội khách thì cũng có được hai chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại ở năm vòng đấu làm khách gần nhất thì chính cái thằng ờ, Udinese cũng đã có 3 trận đấu không để bị thủng lưới. Đó, trong đó có hai trận thắng cùng tỷ số 1-0 trước Sampdoria và Empoli và trận hòa 0-0 ờ, rất là ấn tượng trên sân nhà của Atalanta phong độ của hai thằng này lúc nào cũng ngang cơ nhau hết anh em đó và anh em hãy xem thêm về cái thành tích trong lịch sử đối đầu này trong lịch sử đối đầu ở bốn vòng đấu đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội có đến 3 trận hòa luôn em ba trận hòa nhá đó trong đó có một cái trận ờ, thắng dành cho thằng Bologna đó thì cái trận thắng này là trận thắng ở cái giai đoạn lượt đi Serie A mùa này với chiến thắng dành cho Bologna với tỷ số là 2-1 ngay trên sân nhà của Udinese thì quay lại cái trận lượt về này à, chắc chắn là Udinese nó sẽ muốn nó sẽ muốn là là chiến thắng trước Bologna để à, à, để để để trả thù đi cái trận thua ở trận lượt đi vì cái phong độ của hai hàng này cũng như cái cái lịch sử và lời về cái lực lượng con người của hai đội khá là ngang nhau đúng không anh em nên chắc chắn Udinese nó sẽ quyết tâm hơn rất là nhiều trận đấu này đó để phục thù cái thằng Bologna ngay trên sân khách luôn đấy thì với những gì tiến đã phân tích anh em hãy cùng xem thêm về cái một ít thông số khác về cái đối đầu của hai đội nhé đây thì 4 trên 5 trận mới đây cả hai đội đều về mức xỉu góc nha anh em thì cái điều này anh em cũng có thể đầu tư vào mức xỉu góc ở trận đấu này đó cũng như 6 trên 6 trận gần đây thì cả hai đội đều có được bàn thắng khi mà đối đầu với nhau đó anh em chỉ cần xem qua hai cái thông số này thôi thì đã có hai cái mã kèo dành cho anh em rồi thứ nhất là xỉu góc trong trận đấu này thứ hai là cả hai đội cùng ghi bàn có cái mã kèo khá là ngon ok cho anh em thì à, với luôn tính luôn cái mã kèo chấp hiện tại đó thì tiến lại có sự lựa chọn cho anh em đó là sự lựa chọn là dành cho Udinese vì ở lượt đi như tiến đã nói Udinese đã phải nhận thất bại à, 2-1 trước Bologna đấy 2-1 trước Bologna sau đó là ba trận hòa trước đó là ba trận hòa chứng tỏ hai đội này khá ngang bằng nhau và chắc chắn là Udinese trận này sẽ quyết tâm hơn để phục thù cái thằng Bologna này cho nên anh em hãy đầu tư cho Tiến vào mã kèo Udinese được chấp 0.25 à, ở trận đấu này nha đây Udinese uh, cộng 0.25 ft thứ hai thứ hai như tiến đã nói đây anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn vì cả 6 trên 6 trận đối đầu nhau thì cả hai đội đều có được bàn thắng đấy mã mã kèo này khá là ngon nha anh em cả hai đội cùng ghi bàn đấy còn thứ ba thứ ba là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã là xỉu gốc xỉu gốc ở trận đấu này chỉ là 9.5 thôi anh em 9.5 thôi đó thì uh, ờ, 4 trên 5 trận gần đây cả hai đội đều về xỉu gốc với mức xỉu gốc là 10.5 thì anh em cũng có thể uh, đầu tư cho tiến vào cái mã xỉu gốc 9.5 cũng được nha đây xỉu gốc 9.5 FT thì đây là ba cái mã kèo mà tiến cho anh em để dự để nhà để uh, uh, tham khảo trong cái cuộc đối đầu này riêng cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn là cái tỷ lệ thắng rất là cao đó cái tỷ lệ thắng rất là cao tiến ghi vậy là anh em biết này đúng không đó tiến ưu tiên cho anh em chọn cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn đó thì à, anh em hãy xem này trên trang thì có rất nhiều mã kèo anh em cả hai đội cùng như bàn thì anh em ờ, chỉ cần kéo xuống một tí thì anh em cầm cái trang nhé đây tiến sẽ cho anh em xem cái mã kèo ờ, phổ biến là anh em bấm vào cái chữ này đây mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn đây anh em đó cả hai đội cùng ghi bàn với mức ăn là một ăn 0.79 nó còn nếu anh em chỉ tin một đội ghi bàn thôi anh em có thể vào mã kèo là chỉ một đội ghi bàn đó là bỏ một ăn 1.14 có nhiều mã kèo gì lắm đúng không anh em đó riêng mã kèo cả đội ghi bàn này anh em nên chơi này rất là hay luôn đấy thì ok đây chỉ là những cái dự định nhận định cũng như là mã kèo mà tiến lên cho anh em tham khảo trước trận đấu thôi vì tiến chưa có nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa biết được cái lực lượng con người của hai đội ra sân như thế nào đó có ai chấn thương tung đội hình mạnh rồi chơi với sơ đồ là là phòng thủ hay tấn công ra sao hết cho nên tất cả chỉ nằm ở mức tham khảo thôi còn muốn mãn kèo chuẩn hơn thì anh em cứ vào cái nhóm của tiến này ha tiến của nhóm thì hoàn toàn miễn phí đó cái nhóm của tiến này hoàn toàn miễn phí luôn không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết nhưng bắt buộc để vào nhóm của tiến muốn đồng hành muốn gỡ gạt đó muốn uh, vào bờ những anh em nào đang sao bờ muốn cùng với tiến đi chặn đường dài muốn gỡ gạt thì uh, vào nhóm của tiến bắt buộc phải có hai cái điều kiện ok cho anh em hai cái điều kiện để vào nhóm của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để có xài chuyển khoản online để có thể đăng ký một cái trang chơi như tiến này Tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cách mà tạo một cái tài khoản trên trang để anh em chủ động cầm cái trang chơi gặp những mắc kèo nào khó quá anh em có thể đợi bóng lăn 5 10 phút 15 phút gì đó rồi anh em vào kèo cũng chưa có muộn vì mình cầm trang chơi mà rất là chủ động đúng không anh em đó thứ nhất là phải có một cái uh, tài khoản ngân hàng có cái xài cái internet banking chuyển khoản online anh em nhớ nhé thứ hai thứ hai là anh em phải có vốn đúng không anh em anh em muốn gỡ gạt phải có vốn thứ hai là cái số vốn anh em phải có là là từ một củ trở lên một đến hai ba củ gì trở lên đó ok cho anh em với một hai ba cũ thì nó cũng không nhầm nhò vậy đối với những anh em chơi bóng hết nhưng mà tiến sẽ gắng giúp đỡ cho anh em vì mỗi người một hoàn cảnh không có ép vốn ai được đúng không nhưng mà nếu mà anh em cầm vài trăm mà xin vào nhóm tiến thì thì thì những anh em đó nên xa tiến ra đi tiến sẽ không cho chấp nhận những anh em đó vào nhóm nhá vì tiến không thể nào mà mà mà kéo nổi những anh em mà cầm vài trăm vào đâu cầm vài trăm thì làm sao mà tiến có thể chia nhiều món kèo cho anh em gỡ gạt được lỗ thua chặn đó đi rồi làm sao mà gỡ được đúng không tiến lại mang tiến nữa tốt nhất cứ một hai củ ba củ trở lên thì hãy liên hệ với tiến và có một cái tài khoản ngân hàng có sàn chứng khoán online đấy thì anh em nào thật sự thua tha sau bờ muốn vào nhóm đó muốn gỡ gạt muốn đi với tiếng chặng đường dài thì cứ liên hệ ngay cho tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng có để phía dưới màn hình ở góc video này hoặc là hoặc là anh em có thể bấm vào cái phần mô tả của cái video này đó mỗi cái video tiếng đăng lên đều có dán những cái đường link dưới phần mô tả đây anh em bấm vào phòng mô tả sẽ thấy được đường link ờ, Facebook cá nhân này rồi Telegram cùng với fanpage đó anh em muốn liên hệ với Tiến trong ba cái nền tảng này anh em chỉ cần bấm vào phần mô tả và bấm vào cái đường link để liên hệ thôi đó nhưng những anh em nào mà không biết tìm đến những cái đường link này anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của Tiến ok cho anh em thì đây à, Tiến chỉ muốn giúp đỡ anh em cũng như là muốn anh em vào bờ muốn gỡ gạt cho anh em thôi đó anh em mà mà yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký ờ, theo dõi cái kênh tiếng bóng đá này của Tiến nhé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 tốt nhất thì anh em cứ liên hệ qua ba cái đường link dưới mô tả hoặc là cái số zalo của tiến nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em cũng nhớ ấn thêm cái nút đăng ký theo dõi cái kênh tiến sâu kèo này giúp cho tiến nha đó hai cái kênh của tiến tiến chỉ có duy nhất hai kênh này thôi và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư đó và tiến cũng chúc cho anh em có thật là nhiều sức khỏe nha